Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Kazu của nhóm Double Way Yes, yes, yes Mọi người có biết mình ở đâu nghe tiếng thay gì đó không? Cái này là đặc biệt nha Dạ đúng rồi, bây giờ mình ở Đà Nẵng này Đẹp, nhưng hôm nay cũng rất nóng <laughs> nhưng mà gió to nên thoải mái nha Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. 3 năm trước hả? 3 năm cuối cùng nè. Khi Tết nè, mình à, đến à, Đà Nẵng nè. À, nhưng mà sau đó không đi đến Đà Nẵng nữa nha. Nè, bây giờ mình rất vui nha. Vui, vui, vui. Nhưng mà bây giờ là 12 giờ á. Nè, nóng, không có người khác nha. không có người khác bãi biển này là ví dụ là của wow bãi biển này là Mỹ Khe nè Mỹ Khe Beach yeah, là đẹp nè và chắc chắn là nhiều người biết Mỹ Khe Beach nè là nổi tiếng wow bãi biển là tiếp tục tiếp tục đi xa nè đến xa nè nhìn phải hiểu rồi à tại sao không có người khác nha lần này cũng đi một mình thôi á nên có thể là không thể ăn hải sản nhá BBQ là cho nhiều người á một mình thì không thể gọi nhiều món ăn だな昔よりも絶対綺麗になってます南来ております南国ですわ sài gô ừ, sẽ ăn, um, ăn thử là mì khoản nha ừ. là trước khi đến uh, Đà Nẵng này mình hỏi một người Việt Nam thì phải ăn um, mì khoản nha nên sẽ đi ăn thử nha yeah, bờ biển là như thế nào tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt bây giờ tới rồi à, nghe nói là mì quán hết nhà là tiếp chăm là ngon mà người đà nẵng là giới thiệu ở đây khi đi đà lạt á, mình ăn mì mì quảng ngay nữa nhưng mà đây là mì quảng ờ, ít đó. Ờ, mình ờ, vừa viết nè, có mì quảng ít nè, nên hấp dẫn nè, mì quảng ít bếp chan này từ năm 1972 ạ à. 1972 Wow Bây giờ là khoảng à, 2 giờ đó Nhưng mà vẫn còn đông người Nên à. mình <laughs> bây giờ ngồi ngồi bên ngoài á Tới rồi. À, thì làm như thế nào nào à. tôi làm mì quán tết này nha ok ok Ui. Oh, wow, wow, wow. ngon nè không phải mặt nè ngon nè ta là tại vì là mình á à, là chuyên người đàn anh đó á nên bây giờ là hàng phút rồi á à, tại vì là cái này ngon là khi ăn món ăn ngon á quá ngon thì chắc chắn là người ta thường luôn luôn cười là bây giờ mình cười kết quả là không thấy là rất ngon các bạn dễ thương nè bạch trang cả bạch trang à? bạch trang cả không biết đi nè anh gào cả xem bê đấy xóa xem bê đi tê nè hà gọt tay ốt thầm súp này có sáng xả nem hương hương vị là ngon con dễ là mình thích Việt gia vị xả đó mình biết xả đem cái này cũng ngon nè chim cỏ đó là ít cỏ cái cỏ á nhưng mà cái này là cỏ nhiều á tôi không thấy à, bây giờ à, miền quảng rồi nha mê mê là cái này là có màu vàng á nhưng mà không phải là curry nè không phải là vị curry nguyên liệu có bột nhẹ á, ừ, ờ. con nè mọi người chắc chắn là phải chú ý là khi làm mì quảng ếch này à tại vì là không từ từ nè nếu mặc áo trắng thì chắc chắn là tiếng bị súp này ướt nhờ kết quả là có gì vậy? mở van này chăn chăn chăn chăn chăn quảng thảo nha bên Nhật Bản là ít có ăn ít nha khi còn trẻ mình đã ăn hết kém nè thì đó là ăn ở khu vực Trung Quốc nhá ít có nhà hàng có món ăn hết nha nhưng mà Việt Nam là nhiều á là có thể là nổi tiếng là cháo ếch nha khi đi xe máy thì mình không à, nhìn thấy bản cháo ếch nha đối với à, người Nhật ếch này món ăn ếch là hơi hơi đáng sợ nha ừ. bây giờ mình sẵn ở Việt Nam thì mình phải ăn thử món ăn à, Việt Nam món ăn à, hết nha để biết văn hóa Việt Nam khi thì BBQ Việt Nam thì chắc chắn là gọi ít nè là ngon quen cuộc sống Việt Nam nè em không có sợ nè nên bây giờ ăn được hết nha bây giờ là ngon tôi nè このねピーナッツがいいんですよねサラダとかにも入ってますけどピーナッツがねいいいいアクセントになっているこれは美味しいでなんか風味がピーナッツの風味がね強いからいいんですよ美味しく感じられるサムローや là <clears throat> rất ngon đó đầu tiên là mình không thấy là chắc chắn là một đĩa này là nhỏ đó nhưng mà không phải là lùng à, mì quán ít này là ok đủ cho mình bây giờ là no rồi theo kazu mì quán ít này là chín trăm tám mươi điểm nè yeah tiếng là ở đây là nổi tiếng nên ngon nè ăn tỏi nhãn là không có cay đối với mình rồi mình này là ngon cái khẩu là tốt nha nên 980 điểm nè hơi hơi mắc nha ờ, là một đĩa là eh, bánh trắng là 9 nghìn nè là khăn lan là 5 nghìn nè cho nên là một đĩa một ít là 65 nghìn nè là bình thường nè hơi hơi mắc hả? Nhưng mà ở đây là cưa du liệt đó Nên em chắc chắn là hơi à, hơi hơi mắc hả? Nè, ok ということでもし皆さんダウンダナに来た時にはここのミークワンエッグ、えー、カエルのミークワンぜひ食べてみてくださいそれではまた NEXT TIME